Alo. Vâng, xin được kính chào tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh của mình. Và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bảng kết quả của sổ số ngày Nam mở thưởng ngày thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 là ngày đầu tháng 3 các bạn nhé. Thì trước chân đến cái bản kết quả của ngày hôm nay thì cho mình thay mặt cho anh em làm kênh thì xin kính chúc cho tất cả quý vị, tất cả mọi người chúng ta có một cái sức khỏe dồi dào và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cái tháng mới là cái tháng 3 đúng không ạ? chúc cho tất cả chúng ta à, sẽ có sức khỏe và à, luôn luôn à, thắng lợi hàng ngày đúng không ạ à, đầu tiên thì mình cũng xin nói với tất cả mọi người đó là à, mình chia sẻ kênh thì hoàn toàn miễn phí đúng không ạ thì à, mình sẽ tìm những cái đường cầu à, chạy thông ăn thông thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người và mục đích của mình chia sẻ thì cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ và mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì à, anh em bạn bè cô gì chú bác nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ ờ, cho mình để mình có động lực tốt nhất mình sẽ lên kênh đều và chốt và đưa ra những cái dự đoán à, chỉ ra những cầu cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ thì à, trước mắt tất cả mọi người đây à, sẽ có ba đài ngày thứ tư thường gồm ba đài đó là đồng nai sóc trăng và cần thơ đúng không ạ đầu tiên thì đồng nai đầu sổ ra là con số 60 đuôi là con số 66 à, tổng 2 và là càng không và tiếp theo à, sóc trăng có đầu sổ ra là con số 52 đuôi là con số 98 898 một con số khá là đẹp các bạn tổng 7 và là càng 8 Đúng không? và Cần Thơ thì có đầu sổ ra là con số 69 à, đuôi là con số 10, 14 tổng 5 và là càng 3 đúng không rồi tiếp tục thì à, à, cùng điểm qua các đầu lô của các đài như sau đúng không đầu tiên thì à, đầu đồng nai thì từ đầu không cho đến đầu 9 thì à, các bạn có thể thấy đầu số 3 đã bị cong đúng không ạ và tiếp theo sóc trăng thì có đầu số 1 đã bị cong và đầu số 7 đã bị cong đúng không ạ và cần thơ thì có đầu là con số 9 đã bị cong và đầu số 7 thì cầm sang à, hai đài đó là đầu đài Sóc Trăng và Cần Thơ luôn các bạn rồi thì kết quả đã về thì à, con số nó đã về rồi thì à, không thể so sánh được với những cái con số các bạn đánh đúng không thì à, nếu các bạn nào thắng ăn được à, đầu nuôi cũng như ăn được lô tô của ba đài ngày hôm nay thì mình xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người còn nếu các bạn nào có thua uh, thua tha thì uh, cũng xin chia buồn với tất cả mọi người đúng không ạ thì tất nhiên các bạn cuộc chơi thì có lúc thắng lúc thua không thể nào mà lúc nào tất cả mọi người tất cả chúng ta đều thắng 100% được cả đúng không ạ gọi là trò chơi đúng không ạ ăn được thì là trời trò chơi mà không à, ăn được là trời cho đúng không ạ mà không ăn được thì là trò chơi đúng không ạ thì nó cũng à, là một cái phần à, trong cuộc sống mọi cái thú vui thú vui của mọi người đúng không ạ thì mình cũng uh, xin chúc mừng tất cả mọi người cũng như chia buồn với tất cả anh em ngày hôm nay đã bị thua tha các bạn nhé thì uh, tiếp tục lên kênh thì các bạn xem những cái ngày trước ấy, thì kênh của mình ăn rực rỡ ăn khá là nhiều ngày đúng không ạ thật sự mà nói thì hai ba hôm nay thì kênh toàn là sát nút cắn bảng các bạn ạ thật sự mà nó cũng là khác toàn là sát nốt các bạn toàn bị lộn thôi hoặc là bị về bóng đầu đuôi thôi đúng không ạ thì điểm qua kết quả đối chứng đúng không ạ đồng nai thì mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 13 lót 31 đúng không ạ theo cái đường cầu mình chỉ ngày hôm qua thì rất, rất tiếc cái đường cầu đó đã bị gãy đúng không ạ 13 31 thì ở đây có 12 các bạn ạ cũng là sát nút khá là sát nút đúng không ạ Cần Thơ thì mình có chốt 7557 đúng không ạ à, xin lỗi các bạn à, Cần Thơ đúng không ạ đây là Cần Thơ đó Cần Thơ đây Cần Thơ mình chốt cho mọi người đó là 7557 đúng không ạ 75 và 57 75 và 57 thì rất tiếc Cần Thơ không có rồi và Sóc Trăng thì à, mình chốt 38 và 83 đó Sóc Trăng 38 và 83 38 thì nó về 39 các bạn cũng khá là tiếc đó thật sự mà nói thì rất chi là tiếc các bạn thì 557 Cần Thơ nó sóc trăng thì và 883 thì à, rất tiếc không về rồi và mình có ba lô số 3 đài là 4774 đúng không ạ 4774 à, 0880 1331 và 2662 thì à, rất tiếc tiếp tục ngày hôm nay kênh đã bị trắng bảng rồi thì uh, uh, à, à, các bạn cũng đã biết xem những cái lịch uh, trước đây kênh của mình thì ăn khá là nhiều ngày ăn khá là đều đúng không ạ thì uh, mình không hiểu lý do tại sao uh, hôm nay thì uh, do mình bắt cái đường cầu đấy nó bị gãy hay là lý do tại sao mà lại uh, ba hôm uh, không ăn được cho tất cả mọi người mình cũng rất chi là buồn các bạn mình đã nghiên cứu lại cái đường cầu cũng như nghiên cứu lại những con số vì chính vì vậy mình à, à lên kênh muộn hơn tại vì cái đường cầu nó ra à, con số nó ra rồi mình nghiên cứu kỹ lượng hơn để mình lên kênh cho tất cả mọi người và cái lượt xem ngày hôm qua lượt xem cũng khá là nhiều lượt xem ngày hôm nay cũng khá bị thấp và cái lượt like của tất cả mọi người à, do mình bắt chật cho nên mọi người không thích đúng không mình hy vọng rằng các bạn động viên mình bằng những cái lượt like đúng không ạ đi lên lượt xem đi lên để mình tiếp tục mình lại lấy lại phong độ đúng không ạ để mình lại chốt lại những cái đường câu những con số mà mình lại lấy lại cái phong độ à, của mình để cho giành lại những cái chiến thắng cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, do cái đường cầu chỉ nó bị gãy cho nên mình không uh, xin phép không chỉ cầu cho tất cả mọi người nữa và mình sẽ đến phần uh, nghiên cứu trên cái đường cầu trên cái sách vở của mình thì mình sẽ chốt số cho tất cả mọi người vào ngày mai đúng không ạ à, mình mong rằng tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ mình bằng những nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé à, ngày hôm nay là tháng thiếu cho nên là à, ngày hôm qua mình có làm ngày 29 đúng không ạ nhưng thực tế ngày hôm, hôm nay là mùng một rồi mai thì là mùng 2 đúng không ạ mùng 2 tháng 3 năm 2023 thì mình cũng xin chúc mừng à, chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có một tháng mới sẽ thành công rực rỡ cũng như ăn được nhiều con số hơn các bạn nhé rồi ngày mai thì ngày thứ năm ngày mùng 5 tháng ngày thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 đúng không thì cũng có ba đài đó là tây ninh an giang và bình thuận đúng không và đầu tiên đối với tây ninh thì mình sẽ chốt cho tất cả các bạn một con lô đó là con à, không tám tám không rồi an giang sẽ có con 18 và 81 bình thuận thì mình sẽ có con lô 68 tám sáu Và đầu đuôi số ba này gồm có con tám sáu Xin lỗi các bạn sáu sáu sáu mười lăm năm tám tám sáu năm tám tám năm và con ba năm năm ba cho nên là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ thì mình hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ nối lại chuỗi ngày ăn thông và sẽ rực rỡ trên kênh cũng như à, chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp khá rất nhiều thành công và gặp trái nhiều may mắn trong cuộc sống đúng không ạ mình hy vọng rằng tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ mình bằng những nút like cũng như ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi kênh của mình cũng như ủng hộ mình để mình có động lực tốt hơn mình chia sẻ và đưa lên những cái đường cầu cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ với video thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người